chào bạn khỏe không Sao bạn người cá công chúa ngồi đây Bạn người cá công chúa không đi thực hiện nhiệm vụ của mình đi Hả Sao bữa nay bạn công chúa ngơ ngác vậy Bạn công chúa không nhớ nhiệm vụ của mình là gì sao Để tôi nhắc lại nhiệm vụ của người cá cho bạn công chúa nhớ nha Nhiệm vụ của một người cá là Thứ nhất Ăn thịt động vật thứ hai chăm sóc động vật thứ ba giải cứu động vật cái nào đúng hai kia the night I raise my hand to the fire But it's no use Cause you can't stop it from shining